Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khải anh em ơi. Duy Khải kính chúc anh em xem video vui vẻ mời. ơi. Ở video này thì Khải sẽ bê em ờ, hơn ờ, ba chục con ba chục con lệnh bài boss đặc biệt đây này. Đó. Kèm theo ba con boss đại nha mọi người. Đó. Hiện tại bây giờ thì Khải sẽ dứt boss ờ, đặc biệt trước hết cái rương này. Mà sẽ tiếp tục ban boss đại nè. Rồi. đây thì Khải sẽ dứt vô. Đây, vô vị trí. Rồi em em thả bốn con của anh Tam Thánh trước nha. Rồi. một 2 3 4 rồi. Rồi. Anh combat nè. Cho anh em động rồi, để em cho anh em động. Bên kia mở rương cũng nhỏ lắm nè, leo được nó mở đường ngon. Có ông bóng số 5 ông mở ba cái rương. Còn lửa nè. Cái bờ tay năm đồng còn cái áo thiên bom còn áo lửa 60 67 nè. Anh xui. Rồi. Ơi. Từ từ đưa là 247 thôi rồi cái ngưng bánh này cái ngưng bắn này một này hai này ba này bốn này full bánh nha anh em đây ngưng này thí yên đặng ngưng thí yên đặng ngưng anh ơi thí yên ngưng rồi rồi rồi làm lúa giao dịch nè lùm lúa đây nhiệt độ nhiệt độ tâm thánh này rồi còn đam lâu lùm lúa giao dịch nè nó giao dịch luôn nè rồi ngừng đam rồi anh ơi thế đi này em đam hai đam rồi anh ơi Tất kiều phong là nãy là bốn mặt đúng không? Rồi, nhật độ. Giao dịch nè. Nhật độ. Giao độ nè. cho anh em. Nhanh nhanh anh còn hai à, cái cho anh em xem bot nữa nè. Rồi, hai con cuối cùng của Tam Thánh không biết siêu phẩm hay không anh em chưa biết nha full máy mắn rồi đấy hôm nay nhờ máy bánh của thằng Lan một viên lục thủy tinh thấy ngon lành rồi đấy <laughs> có có có có có nào anh mà ta đông qua lấy thủy tinh hả đúng lấy thủy tinh hả thiên đánh phụ ờ, đi đúng rồi thằng kim phụ anh rồi em luôn này anh ơi còn xài dama nữa là xong hồng giao dịch này cứ ờ, mấy ông sao ra sản phẩm là anh em ok nhặt pin lục kìa đang đang đang đứng nhặt anh ơi còn anh xài ờ, uh, tama còn kia em còn kia em phụ giấy nè thôi còn ai nữa anh em ơi có rồi đúng không trời ơi đậu xanh à, còn thiên ờ, phụ anh xài tama đây đứng mình quăng quăng mình ơi trời ơi đứng mình quăng chạy vòng vòng mình thắng bằng niềm tin nữa em trong nha rồi đi bóng đi bóng đi bóp bóp bóp bóp anh em ơi rồi giật con hoàng kim phải phụ anh em ơi không phụ đánh lâu lắm anh tâm bắt đa là ngày hôm qua là 117 này bốn hạt này anh tâm ơi anh tâm ơi trời hoàng kim đánh đúng lâu nè rồi ngưng 117 ngưng là... ngưng ngưng rồi ngưng rồi đúng chưa anh ta bắt ra đâu rồi ta phạm si phạm si phạm si phạm rồi giờ anh ơi là ngày hôm qua nè quá nhiều đồ sắt luôn rồi rồi à, gia truyền hết tất cả 15 nha nè cố gắng kiếm gia truyền khán cả ơi và 80 xu rồi rồi đó. rồi tấm thánh anh em ơi ra ra nhặt đồ anh ơi ra đây tấm thánh tấm thánh lên gấp ui mười hai giờ đông rồi qua đây thay đổi vị trí tấm thánh đứng ở ngay chỗ con heo này rồi nhặt đồ anh em trời Ôi ngọc bội này cho anh thằng lứa được này anh Tam Thánh này, ờ, ờ ngọc bội này cho thằng lứa được này, Một cái này Kim Không có Khăn cả Không có Kháng cả 15 khang tất cả Ui máy chuyện cũng đẹp không kháng cả luôn Tiếp tục Thố Ôi toàn đồ 5 dòng không em thấy không Cái này tí nữa anh em auto hiện tình bạc Ui trời cho gì nữa này Không kháng cả vãi lên đúng là xem được bánh đẹp luôn nè tiếp tục này thằng pháp 30 trời ơi làm chồng <laughs> 40 cái này cái nhẫn là ngon rồi anh xin lực lực ngon luôn vãi lên cảm động rồi Trời ơi, còn năm dòng không em thấy là xếp được một bánh đẹp không? Trời ơi. Một like một share đi nè. Lần này anh em băng băng áo. À, giao dịch riêng thằng Tân dạ. anh ơi. Dịch. Giao dịch riêng thằng Tân này ba auto luôn dạ, rồi tiếp tục anh uh, sẽ đồ ăn ak tiếp tục đồ ak rồi tiếp tục sẽ là những con boss của ak nha anh ak chuẩn bị ờ, anh ak chuẩn bị lái rương đi. anh thấy không anh tâm thanh có bốn con thôi mà nhìn phải một, một nửa rương rồi anh ak chuẩn bị nhiệt đồ nha không có lực lực cao đại đại con ca có cái nhãn ấy đã ấy đã đợi ra hút thuốc lào không lực luôn em ơi nó được cái sức mạnh hai cái là không tốt Côn gần côn tác đánh côn ơi Tác đánh em ơi Rồi đến tiếp tục anh đồ của anh cây Bốc cây nha xem lại màn hình món đồ vui này đó nhiệt độ anh em thắng đường môn ở đây anh em nãy quên giới thiệu anh em con đường môn khả đây siêu phẩm đây đâu rồi đây anh em siêu phẩm động sắt đó mình bán 25 em chỉ kiếm cái nhận mấy bánh ba nữa là hợp lý nè bánh ba bánh ba là được 31 phần trăm này nọ hút này không đầu tư ra chưa đánh hút biết nào hết mana nè rồi nhiệt đồ này đậm tiền này Kháng cả 20 15 ngay. 20 15 vô tiền ấy, một ngọc bội. Lâm này. Xanh bữa xanh hay sao mà ra cái rất là cái này. Đặc biệt em ơi. Hên xui mà từ 1 đến 10 mà. Nhặt đồ này. Lâm này, lâm này, lâm này, lâm này, lâm này, lâm này. Đó. Rồi nè cây ra đây, tiếp tục anh đây, ra đây. Đây đây đây. <laughs> Full đồ mà cứ dài nhắn nhằn nè. Tiếp tục. Trời ơi. Căng banh cao. 520 Đủ 5 dòng 40 ngon rồi Đâu có 20 à Trời 30 nữa Đủ, Không ra 40 ta Đó 40 Hợp lý Nó là hợp lý cho xe Đó 40 anh ơi 40 làm chậm cái đó 40 là ngon xe là 40 Ừ 146 luôn ấy cái này được rồi được rồi đây giả giả giả giả giả có có có đồ giả thôi thật lửa rồi <laughs> cái đồ đó này đồ làm trăm ba mươi nữa đồ hai mươi rồi tiếp tục chung là anh em thấy không hồi, hồi trước đánh boss đó ghê xếp bảng 12 á đồ cái, cái hở họ rất là khó có dòng luôn nha thấy chưa ừ. mà tầm này đồ hở họ toàn auto dòng nữa chưa? mọi xếp là... không có dòng luôn mười mấy không không có dòng luôn mười mấy là không có dòng luôn nè mười mấy toàn xịt không có dòng luôn rồi tiếp tục à, còn thiên thiên mình không đánh phải đánh tây à. Satama không không đi tấm game à anh anh anh anh anh tâm thánh vào uh, youtube em kìa coi anh ơi rồi vào youtube em coi có anh Nguyên không bằng nữa Thiếu chỗ kháng cả đúng rồi em ơi Thiếu chỗ kháng cả Rồi nhật đồ tiếp tục này Nhật đồ Cho truyền thổ kháng cả rồi kiếm full may mắn nè đăng cánh ờ, quá tửu này thiên sơn này bắt quá lộ quá lộ gì ờ, nến đồ bạc câu trả lời câu hỏi full luôn á rồi ờ, hồi lô may mắn đồ các kiểu full hết á chỉ có chờ nhân phẩm thôi lầm lầm lầm lầm lầm họ nè cái họ đó là còn cái nhẫn nhẫn nhẫn ok hai cái nhẫn đây đây này ba nhẫn đây tiếp tục siêu phẩm siêu phẩm thố trời ơi à từ hai lần bốn mươi đẹp luôn này mày nhắn đẹp ấy 13 20 40 Đâu, những 20 Rồi 20 Chung hiện tại những trang sức làm chậm 40 hiếm nha nè Trời ơi cái gia truyền Đủ xanh không có kháng cả Trời ơi kháng cả đâu trời à, Má sinh lực vãi đái thì Còn bốn năm dần không Rồi ơi sinh lực nữa này Má <laughs> sinh lực nhìn ớn ăn thiệt Rồi tiếp tục à, tiếp tục em ơi một lần thả ba con cho nó bói cho anh thú vị nè chuyện hệ thổ anh nó xài anh phong đổi em rồi tiếp tục đây đây đây đây luôn đổ đây đổ luôn đây đây anh em anh em ơi anh em bằng bằng áo đang à, à, tổ chức đi xem boss uh, lệnh bài boss tranh nha anh em bài quay mình cũng để sẵn anh em uh, chưa có đồ cho sai thì chuẩn bị sẵn chuẩn bị trang sức cấp 10 đây rồi đói ừ. Đúng rồi, đây, đây, em chạy ra em chạy ra ờ rồi bảy tiếp tục cổ miền Nam đúng không đúng rồi cổ miền Nam có đã có là nữ thổ hở mộng thổ hở mộng anh em ơi anh em đang xem thì đó là cho khải một và like chia sẻ anh em ơi tối nay thì khải đánh giúp bang anh em ơi bắt này bắt 39 rồi nè bắt 38 à, bắt 38 thì bang mình nhặt được một rương kỳ môn phái và không biết bắt 39 này liệu ba con boss đại này nó có ra hay không anh em anh em cùng chờ đợi thử nha anh em ơi anh em đang xem đừng quên cho Khải một like share chia sẻ cho nha anh em ủng hộ mạnh nha mọi người ơi ban Khải thì tầm này cứ Khải cứ sang giùm anh em trong ban nè chung là lệnh bài khá là nhiều dây nhận này chờ đợi tiếp tục này tiếp tục này nhiệt đồ ok ra đây nơi Đa Đan ơi Đa Đan ơi Đa Đan ơi Thổ nữa cho lần vãi thiếu kháng cả này ơi đây ui trời ơi đây. mọc biết quá nhóm chậm hai mươi số đây nhận của em đưa đưa em đánh bó luôn nha anh đưa em đánh bó luôn nha cái gì đấy? Nhắn mấy bánh ba dòng một anh ơi Ờ của em luôn đấy Ok, ok Nói chung cái này á, em chỉ lấy cái dòng may mắn thôi Anh em nào có cái nhẫn nào may mắn dòng một thì đổi Khải chứ Khải không cần dòng dưới nha Đừng nghĩ là Khải sẽ dùng dưới không có nha anh em <laughs> Ok Ngon lành cần đã Đấy nè, ai mà sớm găng lôi, được anh ơi Anh, à, anh, anh, à, anh một nhẫn hay sáu khăn lôi nữa ok em giao dịch ngay và liền cái nhẫn luôn đang thiếu nhẫn trời ơi đẹp quá anh ơi đâu thằng thằng thằng tài mày cái gì cái truyền thổ nào một trăm năm hai sinh được lấy gì anh em ơi được nhẫn này tìm bữa giờ quá đẹp tìm bữa cái nhẫn này mày đúng bạn một cảm ơn anh cảm ơn đang tìm hợp lý quá hợp lý luôn ờ, ok anh thông ca cứ kiếm nhẫn nào đẹp đẹp dòng một thôi đó là cho em là được rồi ok anh em cho anh em xem xét đồ anh em ơi Đó Thêm 3% may mắn nha mọi người Đây Nó sắt mắt cá trứng Đây Trời quá tuyệt vời 3 3 3 25 Trời ơi quá hợp lý Đây cho anh em xem qua bên này Cho anh em xem cái đồ kia Đây đây nè Xét set 34 nha mọi người đó trời ơi quá tuyệt vời đây khá đầu tư từ đầu rồi anh em đó may mắn 23 bánh ba à, bánh ba <laughs> bánh ba ok chưa rồi tiếp tục quá hợp lý trời ra luôn hôm qua cũng có mà vũ đợi dòng hai không kích được nè hôm hai không kích được em xin nghĩ dòng một là hợp lý nè rồi 34 phần trăm may mắn quá tuyệt vời Yo. rồi tiếp tục tuần này sẽ có dây chuyền kháng cả cho anh em đặt thể kim nha ngọc bội nam nữ thể kim nha em đặt cái nhẫn là em nhẫn là chậm 40 nha thẳng một vua trời ơi là rồi ok rồi ngừng đam ơi ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng má đam nhanh vãi luôn á rồi, lùm đô Trời, anh chuyên sen bot mà em Giống hoài <laughs> Nhật đô Gọi hết rồi Kiểu tối này thiếu nhẫn mà bánh bàn anh Đấy, vừa cho luôn <laughs> Ngon chưa Ngon lành gần đào F34 ấy xem nha Set 34 xem là có gì khác biệt không anh em, khác bọn nha Nhật đô Nhật tất cả này Lùm đô đó đó một nhẫn một dây chuyền hai nhẫn hai dây chuyền ba dây chuyền Ngọc bội hai dây chuyền ôi wow, nhẫn nha đây là cái dây chuyền này kia nhẫn tất cả đây này nằm ở đây là đâu nữa nằm ở đây ở đâu nữa cọc bội hay kiếm vàng cọc bội hay kiếm nè em thua ai thua dây chuyền thì không muốn đó đi anh đó thì ờ đang phụ đang phụ em ơi đó thi thì ờ, đó thí lên hàng mươi mấy k liền thấy chưa 54 thấy chưa điên ăn cưa rồi một xém đường bắn 34 một xém đường bánh 12 à, ờ, dừng luôn dừng luôn dừng, rồi dừng rồi rồi đồ sát rồi đó dừng rồi đó đồ sát là là dừng rồi đó rồi mất đam liền ok hay luôn mình nhấn hay luôn mình nhấn này con này đang đeo còn trời còn 4k này em ơi cho nó thêm một đam nữa đây không không một đam đúng rồi đừng lo dây chuyền hắn cải kim nữa đấy rồi thôi thôi thôi rồi rồi nó nó đam cũng yên lâu lắm rồi em tách rồi á <laughs> đó em tách mất đam đậu dân đó con này chua đây con đem đọc phụ đi em đọc phụ hợp lý không á đậu dân con ra khám tất cả 20 đấy hợp lý luôn nè làm độ làm độ cái hai mươi mạch mọc hai mọc kích là được chứ sao kích mà nam đây này rồi lầm đồ đây một set bánh 12 này nam một set bánh 34 hiện tại set khải là 34 mình nô một server anh nam còn này 12 từ đầu server đến giờ này đó hồi trước mua một triệu ấy rồi còn con này cũng đường môn đây yeah. Dạ. một ngọc bội đúng, một ngọc bội một nàng rồi đây lên đây <laughs> tài to cái ngọc bội trước liền tối ngọc bội trước bội trước liền đúng không rồi sức mạnh không có gì hết không có gì luôn nhà này bỏ về sức mạnh cân lôi hai lôi mười một rồi cân lôi ba mươi má thiếu kháng cả trời <laughs> trời ơi giờ này mình kháng cả đây anh mày đây nè đây nè trời giờ này mình kháng cả 15 là banh luôn banh con ờ, thúy anh em một ít đồ nè này ơi rồi may mắn một nữa May mắn một Trời ơi cái dây cái nhẫn Trời làm 140 giá truyền chỉ vậy nhẫn đâu Má ảo thiệt ừ. Đứng im đó, đứng im đó Bên này thiên này nó nhặt nãy với một hai món nữa này Đây anh ơi Nhận kháng độc 25 này Ngọc bội 520 này Ngọc bội kháng độc 18 này Kháng lôi 2 này Rồi ngọc bội nó xong ta nhiều chứ chúng ta có tu nhiều cái tu này nhiều tu này nhiều ai đổi không ai đổi cái ngọc bội này không này rồi lên người lại ai, đổi cái nhận đấy không đổi tiếp tục anh em ơi chờ con cây bàn nữa mày thì trời ơi dây chuyền ấy hơi bị đẹp luôn luôn ba mươi dây chuyền à. ba mươi đó à, ra đây ra đây ra đây ra đây đúng rồi đúng rồi dây chuyền đó đưa cái con thầu lên đồng đeo được đó đúng rồi hai chuyện đẹp đúng rồi ba mươi sinh lực nữa chứ ai đâu ra đây tay đổi anh cây trọng thắng cái cả luôn trên tiếp luôn mình phải ra thâm chiến chứ không nãy mình lật ra 30 mươi tài dạ tiếp đổi anh gì cũng biết cả luôn à đây mà đừng cái cầu ngọc bội mày cầu cái dây chuyền cho tao phải ừ đúng rồi có gì khác ờ. cả đây cứ cành ngọc ngọc bội vào sida phải sida kim à. nửa máu rồi à? ok phụ ơi gọi là thương hãng với cả thì game luôn Thôi à, Ôi cái này ghê đấy Anh xin gia truyền hệ thủy nha Rồi nhiệt đồ Bên nhiệt đồ anh em ơi Đâu Năm đã có anh em đang xem bắt 39 sang bot này thì đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ chơi cũng như ủng hộ bạn áo chơi nè. Nói chung anh cây anh xanh được cái gì thì anh cũng chia cho anh em xài thôi nè. Ông không có xài nhiều, ông chỉ cần gia truyền kháng cả cho xe thôi nè. Hôm qua thì xanh được một gia truyền kháng cả 8 thọ hỏa làm chậm 30 cho nữ cũng của anh luôn đối với một võ truyền kháng cảm 10 sinh khí 12 của nam đó qua đa auto là của anh hết ở ờ, anh em có thể xem bắt 38 anh em thấy ở ờ, nhật đô nhật đô nhật đô nhật đô đồ đô nhật đồ nhật đồ ok À, ờ, bất thường một khí nha Ở thằng Tâm Thánh nó đánh ra cái thủy tinh Mình đánh ra Rồi, đã đang đây Trọi tụi này được gần 20 phần Đang đây hàng về Thắng lô Lô 18 Trời ơi Ra nào Ra kháng cả rồi Trời kháng lô 23 nữa Không có kháng cả Ủa sao Trúng độc Kháng lô 20 sinh lực cao Sinh 50 búp Trời không banh 16 40 cái cái ngọc bảo kháng lô 20 nữa anh em để để cho anh em 17 nè từ từ từ từ từ từ từ từ hết chỗ hết chỗ này rồi ok đi ép cùi cùi đi ép anh ơi à, ném bó thêm khoảng hai nhắn này ba nhắn này xong rồi bảy mười tám má tướng tướng sinh lực đủ quay mười lăm mười lăm bốn mươi đủ sơn rồi mất nhật bò nhà anh em nào xe mà chưa có vứt cho xe mang được rồi đến lên lấy tiếp tục em đâu ờ, ờ. thả tiếp anh em ơi tiếp tục đủ cố gắng tìm những chiếc nịt bị đánh mất nè lần bạn còn này bó nấm hấp dẫn nè còn hai tuôn rồi ok anh ơi đánh hết cho anh ơi em gõ một con à em gõ một con kiếm với bạn ok phụ sứ yên đam này ai mọc được nó không có bút thủy nha ừ nãy không có bút thủy nãy giờ lên xếp mà bắn ba bốn mà chưa có cảm giác gì này mà chưa cảm giác gì chưa cảm giác gì chưa cảm giác gì nè mà cố gắng rằng cái sản phẩm ơi cắn cả 20 ở kim ơi ừ, ờ, họ gần chết rồi nè em ơi hai, hai đam nữa họ họ mọc không mọc bằng chết rồi DAD ừ. Rồi chuẩn bị Anh thả hai con bot nó may mắn thôi à Ok anh em ơi, hello anh em mới vô nha Hơn 200 anh em đang xem cho cả một like ủng hộ chơi anh em ơi Đài bắt này bắt 39 rồi nè Chờ đợi siêu phẩm thôi Nhật này Rồi một con uh, con tiếp tục Con gì đây, con mọc, con mọc, con mọc, mọc, mọc nhắm này nhắm này rồi rồi dầu kim dầu kim rồi ra bố kim lâu không kim quýt luôn quýt luôn đi yên quýt đi yên quýt à thiên đừng quýt thiên đừng quýt thiên vô đam không mà năm bảy chục cái liền phải ngừng đúng lúc anh em à phải ngừng đúng lúc thôi là mất boss đấy mà không sao cũng đã đọc sách rồi phải ờ đọc sách em dừng dừng dừng dừng dừng dừng dừng à, dừng rồi đồ sát luôn rồi đồ sát luôn đồ sát là ngừng đam thấy chưa ờ. thấy ngừng đam hợp lý rồi máu đỏ mà máu đỏ mà nãy giờ dừng đồ sát lên là nó không lên chưa xuống được đâu đúng rồi ờ chưa xuống đam kìa đó em em em em bật đồ sát là ngừng đam mà bật đồ sát lên là canh hết rồi là... ừ, canh hết rồi nên mà đi ờ, tiếng thiên mắng bó kia ông nhảy bắt đầu đang đam bó mà bật đồ sát lên là mất đam liền dừng dừng dừng dừng dừng mới mới đồ dạ. sáu tụi rồi đó mất đam này nữa chưa đúng rồi bọn nó cứ đồ sát đi mình khỏi đồ sát được đúng rồi mất đam rồi nhiệt độ kháng cả 20 sẽ nằm ở con này đọc cho năm đọc rồi phụ em năm đọc phụ à ok năm đọc phụ hợp lý trưởng này tèo trưởng này thằng tèo 6 k năm đọc đông phụ này mà 3 k thôi ngưng <laughs> đồ sáng luôn đồ sáng luôn ok rồi nhiệt độ siêu phẩm đâu anh giật cái cái cái siêu đây ở đâu anh em ơi rồi đánh thì có k 5 k nè hai k siêu phẩm đâu kháng cá này mà kháng cá đây trời hai ngọc bội không có kháng cá ra đây này đây đây đúng một dây chuyền luôn em ơi dây chuyền trước rồi rồi thắng luôn năm gì vậy tôi là tay của ai vậy đây này nhận thắng lôi chín thắng lôi năm gì vậy anh đi mồm đến nhặt đồ anh ơi anh trăm hai mươi trời thắng lôi hai mươi ngon đúng rồi hai anh em lấy cái gì thì phải đã, à, phải đổi nhá đỡ đỡ anh say đúng rồi trời nội lực cao luôn sinh lực luôn gió đang xài ngon rồi anh ơi những này à, ngon luôn anh ơi những này gió đang gió đang ngon ấy anh anh phong ca để dành anh nhẫn này cái chuyện gì đang có xài được xài anh ừ. nhận không? trời mười sáu bốn mươi nữa anh đi lên Trời ơi, 16 40 nữa. nữa. À cái này cái này cái cái mới này, cái này cái cũ, này cái cũ này cái cũ rồi cứ đuổi đây mang đây đúng rồi còn nhận họ đâu ta đúng rồi thằng nhận không có mấy cái này à, nem trang sức cũ lúc nãy rồi ok nè như em nè như em nãy em nè mang đây là vô vô em vô liên đấu em chạy nhảy bình thường ai đổi cái gì thì cứ nói luôn nhá để đỡ phải say này gọi 9 điểm tự lực luôn ha không nó có tính không có chứ mấy không liên đấu đâu tính đâu ta liên đấu đâu tính đâu ta áo vậy đổi cho đấu rồi đổi cho năm đồ lẻ Bữa em em đem đi đại hội là nó tính đấy. À, đại hội thì tính nha, liên đấu liên đấu không tính nha. Đại hội tính nha, đại hội tính nha. Đồ đồ gì? Đồ cái gì imo? Ờ đây là anh để nhấn kim này. Ờ, thì hiện đang nhanh thật. Hai ngừng. Kim Bùng đâu rồi, đổi cái gì thì nói đi Thí nhưng đam chấn đấy em nhấn thổ với nhấn mộc, ok ok, qua đây Ném ra Rồi, ăn hỏng bót rồi chứ Rồi, thấu rồi mộc này nhấn thổ này nhấn kia hơi ngon ấy nhấn mộc để chọn người nhấn mộc là ngon nhá Kiếm cái dần chiền khá cả nè Rồi, đùm đồ À con này có thử nha, làm nào chúng bị chơi giải chiền hả? Này cái 19 này ngon hơn này 19 18 Một à. nhẫn, một ngọc bội bốn món đi á, món gì nữa? Nhẫn một ngọc bội, tiếp tục tháo con mới này Thằng, thằng, thằng Bon này mày mày làm gì mà khúc u u nữa chiên chiền Nam, khánh tất cả thì thấy bộ món món gì bộ món đó chắc đấy trời ơi nhẫn này trời ơi ơi chọn thị khán họ anh ơi năm chiếc nhẫn bốn chiếc nhẫn từ từ từ từ đây cho này ra nhận ok ok đây biết gì đây hàng về hàng về là đan đây à, nhận trong bốn mươi khăn họ đâu giá chuyện hả bài vô trời ơi thiếu trong khăn cả trời ơi chuyện đẹp vãi đái luôn đẹp trời đủ à, này à kiểu Trời ơi, nhìn đẹp gơ luôn Lành ấy, lành ấy, đổi lành ấy, không cho đâu lành Trời ơi, đẹp dữ rồi Hai gì Không có cả Không có ờ, cả đâu Ok, ok, cho lợ, ok Đấy, rồi nhắc đi Nhắc đây Nhắc chưa, nhắc chưa Nhắn này, siêu phẩm nhắn này, siêu phẩm, siêu phẩm này Trời ơi Sinh lực cao anh ơi, thắng binh thôi à. Đổi em, đổi em ý nhẫn đi Đúng rồi Khắn hỏi dòng 1 không có gì Trời ơi, 3 dòng 6 dòng nữa số dòng là dòng nào dòng đó cũng cũng trời ơi như cái 20 vậy 40 40 đâu rồi à, thằng con thằng à, con cuối cùng nào bây giờ im mồm đâu im mồm được cái gì nhỉ ở ờ, em cái chiếc nhẫn này á ờ, ờ ờ được rồi im mồm hết rồi này còn con này gọn con này hai con nữa từ hai con nữa được buồn rồi đấy ờ, bữa nay bữa nay em gọn con em kiếm cái siêu phẩm được rồi hai con nữa là ngon nhất đây đây đây cái à, con gắn siêu phẩm anh em xong nhỏ vậy còn hai con à, hai con này và hai con cuối đợi tí nhá tìm một cái nào ngon hơn đây cái này nữa sống này anh em à, lóc bạc đánh cho một con ba bất đại nha con gái đúng không con gái cho con ngọc bội này này đánh à, đánh ba con cũng người hai trăm rưỡi sâu chứ ừ thì ra thì người hai trăm rưỡi chứ bốn món okay. cứ ra thôi trời ơi đồ kìa hầu quá trời kìa cứ ra là được cứ miễn ra cái rương là được ok rồi à. rồi tiếp tục này cứ ra cái rương là được tay bắp đâu em em em cái chiếc nhẫn cán băng á hai mấy á à đây hai mươi gì à hai hai à dạ đúng rồi nhìn cái cùi vãi nhìn mới đổi hai mươi hai mươi được được cái dòng sinh lực sinh lực cao rồi à sinh lực cao ok đây đây đấy nhà đây, dạ, đây, đây. được được dòng sinh lực trăm mấy đây nè trong tầm này xếp may mắn ba bốn đánh khác hoàn toàn luôn em toàn đồ xài được không á? Ôi cảm ơn anh nha. Cảm ơn. Ok ok ok. Ai đổi cái gì nữa nói luôn nhá. À, rồi, thấy anh em lên đam không? Gơ chưa? Ai à, đổi. Ơi. Ủa giờ có nhận chó không vậy? Chó 20 mươi anh ơi. Chó 20 anh ơi. Trời là. Cái thằng con hồi ngủ. Có bộ nhận chó 20. Rồi, mới nhiệt đồ. Chó 20 thôi, hơi nhỏ. Nãy giờ đánh uh, gần chục con mà đúng một con thủy nên em tâm Thánh Thủy hằng, ừ, thủy ờ, hằng hiếm viên thủy tinh của Tam Thánh, sợ nhở Rồi, hai con này em bói nữa này, bắt đầu quấn một đại này À, con hờ kim nữa nè Chờ giá truyền hờ kim nữa nè Chờ giá truyền hờ kim nữa nè Còn là con thổ chết này, thổ chết này Ôi, nhiều Trời ơi, nhiều quá, nhiều quá, nhiều quá, năm món À, hai ba hai 2 cho chi Thiếu cái nhọn kìa Đấm phụ thêm trong thứ gì cho lẹ Nhọn là ngon, nhọn là ngon Thiếu nhận hai còn dây chiên Một đống một bội Ờ À nãy bố có nhận mà qua nhận chó luôn này Ờ, bố có nhận thử luôn Bố có nhận mà không giặt chọn rồi kiếm nhận hai làm đi tốn 40 rồi như anh phong ca rồi cái chiều nãy mà nó thấy nó trả ra vui rồi tâm ở đây là ngon rồi nó sáu giờ à. sợ giờ em yêu ờ, lòng em mong xét khấn họ hành bò đó mãi đổi lò hay ôi sẽ mắc đam rồi ta lâu đam này có khi nào con này sẽ siêu phẩm con cuối cùng đấy à ờ cuối cùng Thôi em còn một con em gọi đánh luôn rồi à. ờ xong rồi. 19 thôi không còn 20 đâu Thằng này là khôn nữa, anh em đánh nó chưa siêu phẩm bây giờ đánh là khả năng nó có siêu phẩm <laughs> Giờ, giờ em còn có một con mà nãy em đâu dám nói đâu Như dù em gọi tới giờ còn con mà <laughs> Ơi, phụ năm đậu em ơi phụ năm đậu. Mình phải được uh, ờ, 4 dương ấy 4 dương trang sức rồi hả? Đúng rồi, ít đâu Ui dồi, rồi 24 con 20 với Bèo lắm, ít nhất phải 5 đến 7 dương 1.3 ba tương người ta rồi ngon với còn hai tương chưa ép trời hai tương chưa hết <laughs> phải rồi về kháng cả nào anh em đồ hợp kim mà kháng cả coi Mày chua ấy à, cứ sáu dòng đập vô là nó nó full nó lên đi đâu anh phải à, kiếm đồ sáu dòng anh em Rồi, đam gần 600 đam anh em ơi, ảo quá. Quán đụng bông đã sấy gậy nọ luôn nè, chết rồi. Thế nhiên chắc đam một một đam nữa quá, nó không lên máu luôn anh ơi. Thả tiếng một đam vô. <laughs> Má không lên máu luôn. Đao là cháy liền á. Một đao luôn. Rồi, đồ sát rồi. Biết dính được đam nào không rồi. Không lên đam. Tất đồ sát luôn, ờ không lên đam luôn. Tất đồ sát mất đam luôn. <laughs> chết rồi. Đấu săn vẫn hỏi lại anh em ơi Đấu săn Vẫn hỏi lại Hết mana công thức Anh anh em ờ, đi ờ, ăn đi vật được rồi đấy Anh lên rồi anh anh phải anh báo, báo lên kia cái nữa hả báo lên kia nữa xác nhận top 2 nữa anh ơi rồi anh báo là anh đứng riêng mình chụp hình rồi anh báo rồi. phong ca đã được top thứ hai rồi anh em à top hai một trăm hai mươi rồi anh em Trời ơi nhanh con này nó đi bối đồ đấy Ai còn mana không? Quăng cho nóng bình mana anh em à, Đâu đâu đâu đâu đâu Má thiếu mana anh em ơi Cầm hút nội lực á Rồi túi gì tớ vẫn thiếu mana Bật nhiệt độ ra Hả? đánh không lên đang thả dạ, Hết dạ. mana em ơi, hết dạ. mana em ơi Hết mana Do nãy hết mana đánh không lên đúng không? Ừ, không, nãy hết mana Dạ nó có họ kim hút đâu nổi em, họ kim hút đâu không nổi. Họ kim hút không nổi. Rồi giờ có mana đánh lên đam như này, lên 23k này. Nãy giờ dạ, con này. Gió với anh em đây mà biểu anh đi. Uh, rồi. Anh cun cun đồ cun trên trướng chứ vậy. đứng trướng anh ơi. Đồ này. Đừng đánh, đừng đánh cun. Rồi đúng cái rồi, đúng cái mana này. Mới nhặt 10 bình. Anh em ăn đi bình đi, à, chắc con ở đâu. Chờ ai đưa thông báo mới ăn được. Chưa ăn được. Vẫn chưa lên à? rồi phải báo nó, nó, nó báo bên AD AD mới nhiệt độ anh ơi trời ơi thêm rương nữa này rồi em có một con này đứng thẳng đánh nha năm từ em ơi ờ, thủy thủy thôm thôm thôm à, ok cái đời đó từ đánh thôi trời ơi gia truyền không có gắn ca đẹp chưa rồi dạ, con hờ thủy nhận uh, ờ, cho tròn 40 còn 25 nhất cái nát luôn anh em à nhấc cái nách tiếp tục này may mắn một trời ơi ai xin cái gì thay đổi cái gì thì nói luôn nhá chỉ là say đấy ngọc bòi sinh lực nội lực xấu quá không lôi rồi nhắn thông pháp này cho cái đồ nha này cho cái đồ nha cái đồ được à, này cái nhắn đó để là cho em để đừng mong mà ok hợp lý á trời ơi mình không lần chậm 40 mươi nữa ở đâu đẹp ừ ờ, 540 siêu phẩm mẹ không vãi lên còn còn ba bó đài nữa mà còn ba bó đài nữa làm khăn lôi 16 khăn lôi 16 khăn lôi 30 rồi đâu có luôn khăn lôi 30 rồi trời bạn nhận thổi nhiều giảm ăn luôn nè nhiều kinh hồn luôn khăn lôi 5 520 trời Má mà cái này nhiều gơ gốm Ờ Nè anh ơi cái nhẫn này thì mình làm nó có xin này Đó. Rồi đủ nha Ờ từ từ à, Mà nhận nhặt cái nhẫn rồi Vũ đệ, Mà nhặt rồi kìa Em vứt của nha Vũ đệ mà nhặt cái nhẫn rồi kìa Cái nhẫn 16 20 Rồi Vũ Vũ cháy đây này cháy tới Ờ Rồi ra chú đệ Vũ đệ nhặt rồi Vũ đệ nhặt cái nhẫn kìa Đây Vũ đệ nhặt cái nhẫn kìa Cái nhẫn này ờ, vừa nhặt đấy à, ờ, năm độc buồn ấy năm độc hết bùa rồi để tôi quanh quanh trong năm độc ít mana đủ sao nhận nhận nhận thanh nhận nhận tháng cha ờ à, ờ, ok ờ, cái này, này kim á ờ, đưa, đưa, đưa, đưa, đưa cho thằng thằng ấy đấy đưa cho thằng thằng, thằng, thằng trước đi ờ, anh bất rồi anh bất anh bất ra ờ để kim mà để tìm nhá đúng rồi kim phục hồi lực của bảy điểm á này kêu phục hồi bảy điểm à lực nội lực cao luôn anh đây ghen thủy cuối cùng này thủy cuối cùng đây đây đây đây đây đây đây bên này chung là con ở tỷ kiếm nhận chón 40 anh em ơi vẫn vẫn chưa có ra vẫn chưa ra siêu phẩm anh em ơi ok chưa thời anh tạm đi vẫn chưa ra siêu phẩm À, sống này à, anh em lóc vào vị trí đánh bất đại dùm cái anh em ơi ai đánh bất đại thì chuẩn bị à, có rương thì anh em donate thôi anh em không ai đổi cái gì gì đúng không rồi say sắp hết chưa khái còn ba con bất đại nữa em ơi ba con đại chắc khoảng 15 ờ, phút nữa 15 phút nữa ba con rồi siêu phẩm sẽ nằm à, ở vị trí này nói luôn đi để đây đang đang say này đổi thích đổi cái gì cái gì đổi nói luôn đi để nhấn may mắn không <laughs> khải nước đâu Đây bên bắn thằng <laughs> Khải nó luốt rồi Nước rồi, một nước một cái siêu phẩm 3 rồi Rồi, nhẫn em, nhẫn, nhẫn một hồi 40 nè Đâu quên, bạn phải bắn không? Ui, ui Nhẫn Ok, có một nhẫn Một bốn mươi chịu mày rồi bốn mươi anh ơi, cánh tất cả đúng không? Nó gà đánh một con là thắng tất cả Ra Ra Ờ, gà mà đánh một con ra thắng tất cả Ra Chết mất Ra Không coi gì được rồi giao dịch này em ơi Ừ không biết có ba dòng Lúc đầu mày phải mồi cơ, mày phải mồi gì đó Đây đây đây Hơi Trong phẩm hay quá ừ nghe toàn đồ ba dòng này nữa đâu đây đây đây đây đây đây hàng gì nãy giờ nay hết may mắn nó hết tiếng sơn rồi rồi à hết may mắn hết tiếng sơn rồi hàng gì ờ, ờ, ờ. lẹ luôn mình không hết hết may mắn hết nó ra, nó nó, nó vừa hết vừa hết thức thì luôn á ừ. mày làm gì mà dạ. căng thẳng ấy <laughs> vũ đợt đánh nào cái mắn này vũ đợt ơi hết mắn rồi Đó. ok ra đây không thiên sơn có rồi có có thiếu quá tiểu hả bờ tơ những người nào mà đang bốc đặt vô ừ. Đúng, vâng. bán luôn từ từ từ xong xong cho vũ đồ vũ đồ đâu ra đây ủa nãy anh em có đưa tiền vàng tôi không mà sao giờ còn dư trăm hai là sao Đó. ta anh đưa mày tám trăm hai là dư hay thiếu thừa đấy thừa à em mới mở dần ghẹ nữa thể dung trong hai em mở này ơi à, à ghe tôi mở ok bậy bậy không à mình mình mở rõ ràng đây dịch đặc chính này dịch đặc chính này chủ đợi vốn con đủ chủ đợi khi nào vốn em, con em, siêu phẩm không em em tự mở em tự mở rõ ràng Ờ. Để, để, em em dịch hả cái mình bán qua. Ờ, giáo dục may mắn anh cái bình cái bình hồ lô luôn em ơi. Rồi rồi nay bơ tôm mới đặt đa bót luôn đi. Ok, từ từ rồi xong con này đã mà trong trong vô này nút mất may mắn thì sao nó anh qua may mắn quá con kia luôn à đúng rồi đúng rồi đúng rồi. à ok ok rồi. hiểu hiểu rồi thằng này là thông minh phết nhở ờ thông minh phết nào đâu anh nào báo lên ờ tôi ca tôi bảy chín rồi anh may mắn từ rồi, rồi ra ra nhóm rồi đúng không rồi, rồi anh vô đây đánh, đánh luôn không kìa anh luôn đi bên bt đi thì luôn anh ok ờ, Ok em ơi, giao dịch quốc thêm mười mấy cái nữa nè Rồi ba ba ba rồi bao bao nhiêu con thì cứ cầm tiền vô nha ba ba một con ba chục xu quên một con ba chục vàng ấy cái này đánh cho mình em thôi rồi giờ vũ đợi đến ba sau nha anh em cứ có siêu phẩm anh em donate là ok anh em ơi ngồi đánh cho anh em tới sáng cũng được chín con Hello, xin chào anh em, em xin like nha anh em ơi Anh em nào đang xem like thì cho Nghĩa một like, một share đi anh em <coughs> Giờ này anh em băng áo đang uh, tổ chức uh, đánh bóp rồi ạc nào tí nữa đâm boss ở đâu tôi đâm cứu vậy tôi đâm cứu vô motor này đâm cứu vô motor này giao dịch ai nè giao dịch ạc thiếu lâm luôn ạc chính luôn này anh giao dịch mà nói nha anh này kìa không rồi giao dịch này này không giao dịch con ạc này luôn bật con bang ơi bật bật ờ, giao dịch không giao dịch ạc này luôn này anh em mày lộn xộn quá ờ đang dịch đó giao dịch đi <laughs> rồi được uh, được tất cả 17 viên 1 4 ừ. viên 2, 8 viên 3 Ngon 8 viên 3, bãi lên vô khúc rồi <laughs> Lấy viên 3 là vô đường cũng độc Rồi 8 x 5, 40, bóng kim vậy Đây 7 viên 1 là mấy 1 kim là Cắn may mắn à May mắn nè Vô con ba tơ còn, còn ai nữa không? Còn ai cắn còn dư ba slot mấy mấy nữa nè Tôi đơn cứu vô ba tơ này sâu nữa. Đâm cuối. Còn sáu, à, sáu, à, tám cái trang sức chưa hết. Hai đam nữa không? Dũng được có đam vô đam phụ đam luôn Dũng được ơi. là đồ cho anh em nữa, cái nhẫn may mắn đó anh bán phải 4 năm kim. Dũng được vô motor này. Con con ạc nào đang boss không anh em? Motor lấy may mắn này. Anh nào đang bót không? Anh nào đang bót đại nha. Lần này anh em tách auto đi, đừng đừng có đánh dùng khải nha anh em, đừng mình đừng buồn với con thiên khải đánh thôi nha. Khi nào đánh bót đại đã. <laughs> Ừ, đủ anh em quốc nữa thua luôn á rồi vô anh em ơi à, khả sản à, từ, từ hỏi anh em xem anh em có đổi cái này không lại say phí ba con ngủ vũ đỡ trước nha ok chưa anh em à, thấy cái nào đổi được thì à, nói nhá ba con vũ đỡ trước này một hai ba em đứng im nha anh em đừng ai đánh giùm cái đúng rồi đứng im đi đứng im đi thầy cắn bắn hết rồi ai đổi được cái gì không rồi không, anh em ơi rồi kích này kích này kích này kích này rồi nhiệt độ chờ boss thôi Có cái dây chuyền thổ lam ờ, ngon ngon đếm anh qua nhá Cho thấy những phụ đam này mà Cho con phụ đâm này nha Không ai đổi đúng không? Tại Tất cả hở thổ 20 Không ai đổi tay luôn Cái này cái này, cái này mà nhắn nhiều không nha Không ai đổi tay luôn Em mong nhắn không à Hở hổ mong nhắn thôi Hello xin chào anh em đang xem live nha anh em ơi. Anh em này đang à, đi bốc tại well, à, à, trên bốc tiểu bốc sân anh em. Anh em Rồi, nhận Đô. Một like một xe đi anh em. À, hút cái gì mà ghê thế, cứ sọt sọt sọt thế. Khải cho vô bang đánh hồn anh bớt. 5 nghìn 2 Ra đây, ra đây vô bang nè, nghìn 2 ơi. Rồi cái này vũ đờ nha anh em, ba con vũ đờ trước nha. Rồi, úi cũng ngừng rồi mà. dừng dân dân dân. Chết rồi. Ngừng rau. Ngừng rau mà nó nó bị sao á, mất đam rồi mà, mất đau rồi mà. Mất đam rồi đúng không? một cái ủa sao mà nẹt luôn đây đây đây một nhẫn nè phẩm nhẫn làm chậm 40 Chịu ra nhặt cái em ơi Trong thoải mái này em Con mày bánh 12 nó cũng như 35 thôi <laughs> Không có gì khác đâu <laughs> Vô rồi đây Giỏi mà mày bán con 12 đó, nó, ra Ừ, nó là ra Ôi đâu con, con Thiên mình chạy đâu ra đây Đây, truyền thủ lam là cho anh xin nè Ngon mà cho chú lâm đeo ấy mẹ nó cầm lấy dây chuyền bật rồi Thầy thấy nhiều rồi ai, siêu phẩm này siêu phẩm chưa chưa chưa biết anh ơi đó làm cho 40 gia truyền nhỏ vái nhá nhẫn ngon rồi má à, ra gia truyền 520 Phương pháp Rồi, thấy sinh lực một lực cũng có gì Ồ, Rồi, một hồi năm Rồi, một giờ Chắc bị dính một con, chắc bị dính một con rồi hả Rồi, thằng này ba ba ba nha Dính một con rồi hả Tình anh em, vô ban anh đây ông này kêu đánh giùm ông vài con nữa Anh em là của ông nào đấy? Trên Youtube, trên Youtube đây này nhìn thấy con ờ, có con cái dây chuyền này khổ thay con kho này cái bật quá à, mấy bữa này hình như anh cũng đi tống kim anh cần <laughs> mãi ờ, đeo dây chuyền đấy bây giờ không từ anh em ơi cho vô bang này cho anh tình anh em vô bang đấy đeo dây chuyền đến uh, bot của 333 nha anh dạ, em đến bot 333 nha vừa còn à. like luôn hả tính bài tính mấy giờ rồi like ba ba dương ơi like trong bot là mình mới xuống like nha dương thằng thằng thằng quang này đỏ lắm thằng đang ngon đấy đến của ông dạ. quang này quang này siêu phẩm này rồi anh em ăn đi vận thì ăn đi nhá anh lên trăm hai rồi ý ơi mình đớm viên được tinh ba ngon lành anh vừa mở cương ra lại lại, lại được ba cái lệnh bài này rồi nhật đô ấy ấy là gom gom gom thêm bốt đại được cái lệnh bài nào không anh à gom được không anh phải mở hết ra chứ phải có chứ anh đúng một nghìn đó để đúng, đúng rồi cái một nghìn mới có kiếp là nó hút cái gì ghê thế ừ à, nhật đồ này có thử nha cũng quan có thử này thấy ngon đấy lầm thử này <laughs> lầm này 40 tháng 20 Cập nhật là lên anh lên rồi kìa Đúng không? Lâm, Lâm, gì có một món này Đao chém luôn hai món không không không ôi nhắn thủy được à, hai chiếc ok mình ghét con yêu đấy đó đây đây đây bye bye để cho cà chiến cầm anh chạy về về ngày đã bán sinh lực không có gì luôn chón 20 trong bót rồi mới mới xuống nha trời thằng phá 16 nữa này em ơi thằng phá 16 này Trời kháng hồi 23 nữa Cái uh, mùi, mùi khốn Thầy thổ đâu Trời kháng hồi 23 nữa Đủ xanh Cái gì nó dành to toàn cho 23 không kìa Nhỉnh Trời ơi Má chó 40 lần đâu Trời 40 Trời ơi Cái nhấn đấy để anh nhá dạ. Trời ơi đủ xanh Trời trong 40 là tiền luôn em ơi ờ, Hello Đinh Nghiện nha Ừ đánh giùm cho ban em ơi Trời ơi. À. Anh Phong cho em chiếc nhẫn này đi. À, em à, đi đúng, rồi, ừ. đúng, rồi, đúng, rồi, À thôi đưa luôn cho cho luôn tam sạch. Anh đang định lấy cho em đấy. Hai. Ôi, một nhẫn hai ba nữa không có chó anh ơi. Ừ, cái dòng dòng nhẫn kia con hơn. Trời ơi. Rồi ok. cái, cái nhẫn cá hỏa choáng này cho Tam Thánh. Anh này này này, Tam Thánh nó không ra đây giao dịch luôn này. Ờ. ờ. Ok, Tam Thánh nó ra giao dịch Tam Thánh này. Tam Thánh. Đâu, vứt này, không giao dịch này Quang ơi, giao dịch Quang ơi. Con vứt ra mất mất chết luôn á. Dịch này. Không, đưa luôn tâm Thánh cho cái nhẫn đấy. Ờ ừ, tâm Thánh đâu, ra đi anh. Anh anh anh anh Kun, anh Kun đi chỗ khác. cun Anh anh cun đi chỗ khác anh Kun ơi. Độ Kun đứng chẳng chỗ được boss đâu. Né né chỗ khác. Né trời ơi. Gì anh? Đúng rồi. Đi vị trí em. Vị trí thần Thánh. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục. À, có thủy nữa nha. Đồ cái nhận nó 40 là 30. <laughs> Trời ơi, má. Đưa cái nhận lên cho tam thánh luôn đi. Đúng rồi anh ơi. Tam thánh ở đây. Anh đang định lấy được cho tam thánh nhé. Ok. Nhận đây. Được một nhẫn rồi, chón 20. Không, khá là đẹp. 30 là chón 30 lên xíu rồi nó cũng đỡ đúng không? Không không, cả 20. Đủ mốc mà. Theo nghe mươi vẫn đủ mốc mà em. Cái này theo nghe mươi vẫn. Theo nghe mươi đủ mốc 80 rồi. Xe mà kéo xe mà 40 thì đẹp nữa. Ok đúng rồi 40 là đẹp luôn nè đẹp luôn 40 là mắc binh luôn mắc binh luôn 40 là mắc binh đấy ngon hơn cái nhẫn lại đang dùng ấy tại vì nó lăm dòng mà nhìn nó đẹp hơn ừ. rồi đợi thấy yên đàm vài cái thổ của lam đây rồi ờ đánh cho bang nam khải sánh cái cái hạng ba vừa rồi là được may mắn 25 á sánh cho bang xem cho bang tính ra cán may mắn lại cái đồ ra ngon này hồi nãy thấy may mắn đúng rồi cái mắn cắt liền nha quỷ luôn nãy cắn nhô được hai vòng ba vòng nãy không thâu là nãy ghề ra siêu phẩm đâu á ừ. Dạ, biểu đánh cho anh mà không đi đầu tư may mắn đi có một con còn mình sao nguyên chết rồi Trời ơi, có một con kia nó nhanh chết dữ ta Chưa kịp ngừng luôn á Đậu xanh Rồi, ngừng rồi Rồi, ui cha, ui cha Kim Kim được lái phụ tiếp này mà Á cái nhận đó rồi thầy làm 30 rồi làm 40 rồi làm 20. Trời ông Kim cần gần chết ngừng nha, gần chết ngừng nha. Ờ để anh nuôi vậy. Mic của tao thấy không nghe gì không? Ủa cái nhạc đó là của boss của Ghệ ra hả? Để anh anh đưa tiền anh không? Không, dạ. nhận của dạ, ba ba ba ba ba ba ra nè. Ba ba ra. Ở dưới anh không lấy cho mày giả cho, cho mày đấy. À, dạ. Tôi đâm độc bùi rồi em Đây đây, đâm độc bùi vô Trời, mình em độc là hết mana nữa rồi À, anh, anh ném mana ờ, Ừ, đó em bật cái tôm ấy À, ném ra này, ném vô góc đó, ném vô góc đó, ném vô góc đó Ném vô góc đó Chết, mana, mana, mana này, mana ấy Được một bình rồi, ok ok Rồi, hợp lý rồi Ok, hai bình Đặc biệt rồi à. Rồi Đấy, cái thả thả ra ba con đấy ok em này đợi tới này nghiện này nghiện này nghiện rồi thằng lửa hợp lý đấy đang có đồ may mắn kìa là đang nhiều may mắn này nhiều trước đánh ừ, hết chỉ còn hello phi long nha ok anh chị đây cho anh hai con này ok anh đây anh dựa anh đây đám này đám lập đồ ạc này á đám lập đồ ạc này á ừ, đám lập đồ này á rồi, ba ba chuẩn bị nhận siêu phẩm kháng cả đến từ gia truyền kim. Đang mong chờ siêu phẩm để cho ban khỏe lên tí năm ơi. Đấy rồi, rồi ok. Đến đây. Rồi, đang chờ siêu phẩm. Ba, ba còn ba con nữa mới đến anh cây nha. À, đấy đấy luôn cho anh nó luôn sao. Ok ok ok. Chờ đợi mấy công Rồi ba ba ra nhận này đây đây. <laughs> Đây. anh anh lấy anh lấy anh lấy cái dĩa của anh anh ba ba. Đây đây đây. Ba ba kìa nhiệt độ này quay trời gia truyền má bà như truyền kìa khán <laughs> họ gặp bố sinh lực cao và đấy cả làm ở đâu phục sinh nhật với em gì ông bệnh đó ở chỗ đây đưa anh đi chuyển đấy ok đưa ba ba đưa anh ak này này thôi ờ, thế là chính mà đâu đây đưa đây chuyển thổ đó đây đây ba ba đây đấy tiếp tục này cái ông bệnh cái ba cái bảy này thúy này kim đâu trời ơi giá truyền trón ha à, cái này nhẫn không được đi sao không phải là nhẫn nha nhẫn chưa thấy cái nhẫn nào luôn không động đổi cái dây chuyền đẹp tai luôn sinh lực nội lực ôi cái cái cái bội này anh à, hn thằng lửa lấy mang được này nội lực à, cao này bội chưa thân nữa nội, nội lực nội lực ngon như thiên nhẫn này à, sinh lực ít đó sinh lực ít chó mười hai mươi trúng động 13 20. Dạ. Thôi, một cái nhá. Kim, cái gì? Rồi, 5 con luôn em ơi. Rồi, mỗi lần 5 con luôn nha. Ok, 5 con Cho anh tình anh em gì nữa kia này. Rồi, dạ, anh em tình anh em chúng ta đấy. Rồi, ok. Siêu phẩm. Anh không nhặt file đấy. <laughs> Hello lời chương. Mới cán luôn rồi. Ừ, may mắn mới cắn luôn mà, hợp lý luôn. mới cắn luôn. Thôi. Tình anh em chúng ta. Phụ đăng á. Ồ dễ vô, cố dễ dễ Hết cái vàng rồi ra Đủ rồi <laughs> Đâu đâu đâu Ta căn là đủ rồi Đúng rồi, mình nghe chuyện đúng không? Ách dịch kiểu thần lừa đánh hộ ba ba con hay à, đúng con Không, nhờ coi Chắc em đi, à, em đi, à, em gì em cắn trăm cái, em kiếm lên bài hả? Ờ, cắn luôn đi, anh anh vừa cắn 200 cái ra hai cái đấy hai trăm cái ra hai cái vậy ờ rồi nhặt đồ hello này mới vô nha nhặt đồ này em ơi bắt này bắt ba mà chín này ờ. mai bọn mày mai mới cắn được mai. anh vừa gửi anh vừa gửi ra đây rồi để ờ, chuẩn bị sẵn tốt nguyên liệu bắt 39 rồi em ơi cố gắng tìm sản phẩm cho bạn nào chuyện này này không hay là rồi không có lệnh bài nào luôn anh em à, à được. Ờ, để cho anh để cho anh thay cái dây chuyền đi dây chuyền này luôn Ờ, đây, thay dây chuyền này, thay, đây, đây, đây, Hó này. Hó này, hó này, hó này. Ném mọng, ra. mọng này. Mọng này. Ném, ném, ném, Mọng này, mọng này, mọng này. Ném, đang đứng cạnh này ném. Kẹp bên góc kia này mày, ơi. Hôm này nè. Ném cái dây chuyền cổ ra. Ờ, nuốt trăm cái mà không ra được gì anh em mà còn tinh hồng được hai viên thủy tinh. Kim ở ờ, kho để về đấy ờ, ờ. một nghìn bên ba là ok rồi ờ à, anh tưởng ở trên này anh còn ném ra anh đánh dài con nữa ra siêu phẩm rồi đó nãy giờ chưa ra siêu phẩm mà đánh dài con nữa ra đó đúng rồi đấy khả năng anh em com đi Đỡm gì mua mana anh em đi anh có anh lần bài anh, ok kiếm, kiếm siêu phẩm này mua mana cho ông năm độc á em về mang event anh đi em em một trăm. Đừng môn sấy bot kinh thế ừ có thứ yên mà lời chương rồi ra cái địch rồi có thứ yên mà còn em gì đây ghẹ ờ. đen á đen thịt đó nè đánh ăn người bên kiếm ra hải kia ra sợi thịt cả mười mười chín giờ không căng ừ. ok đẹp <laughs> luôn đẹp luôn hợp lý từ nha con ơi anh ơi đây đây anh giao dịch cho em đây giờ để anh này anh này anh em đánh luôn đi cho nó nghe đỏ đấy này ra đồ cũng ngon ấy ok đây, đây, đây, anh anh nhớ một con 30 vạn giùm em nha ok ném rồi rồi đây nhặt luôn nhặt luôn cái này nhặt, nhặt luôn cái kia kia anh ấy xin được à, mở một con phí 30 dạng của ad nè đừng có ra dây chuyển khán tất cả hệ thổ nha anh xin đấy rồi ok <laughs> hai con ở kim kìa ra đi tránh nó cả đi anh em ơi cho thiên đam nó mới nhân tí, được tí ờ, đánh đánh với đại xong cái đưa cái đao lại cho để cho coi ba chiếc mau nha ok đưa đưa, đưa mẹ luôn đi ta đi luyện bây giờ rồi ba con hờ kim luôn á gì ba con hờ kim luôn á ba con hờ kim luôn đó từ từ anh ba ba ba nhặt đồ của ba ba này ở đây ba ba ba ơi đây đây đây đây đây giờ tiếp tục bói đồ của ba ba này Ờ. À, để để để bốt coi chừng ờ, Thi Yên đam ấy. Mình bánh một, không sao em anh tách Thiên mà. Bánh một. À đừng hai con boss đây nè. em không được boss. Cắn lôi. Trời, má ba đồ này nhiều nhiều dã mang luôn bán đồ nhiều giá băng luôn nè không băng chống động mắt không anh em nào xe yếu đổi thì nói luôn nó kìa sao con này lại bật thế kháng lôi 15 lần do chiên nữ kháng lôi 30 trời ơi làm chậm 30 năm ơi à. 30 kháng lôi kháng làm chậm 20 đâu kháng lôi hai 26 đủ xe nào mang được ấy xe cái bang bây giờ còn nhận cuối cùng Trời, thằng lô gấp 10 Má em tưởng 30 đẹp luôn Lô gấp 10 Phải luôn Thằng lô gấp 10 Rồi chuẩn bị chờ nhiệt đồ nè em ơi kim nè, coi hồi kim anh em Kim nè anh em ơi, ra cho kim hết tất cả 20 nè Mà Này của anh thằng lừa đúng không? Ok Thằng lừa ba hồi kim luôn, vãi lên thiệt nhìn nó thấy thấy cái may mắn à còn còn Còn, mới cánh mà mới bán còn uh, nhiều nè anh em ơi 14 phút rưỡi viên này hai viên 7 xu này hai lái luôn 14 không phút à, đúng rồi thì máu anh uh, ờ, event này ra hai viên đó để cho để cho anh ok anh ơi nhưng nhiều tên bạc nữa này anh quốc luôn thôi những có ba nhiều lắm rồi lấy <laughs> luôn đi ba viên một kim luôn tờ lấy được được được ba theo kim luôn đó ok anh ơi rồi anh im mồm về giao dịch đỡ cho anh, anh, anh phong ca rồi anh phong ca lên tiếng rồi anh uh, im mồm ơi thôi thôi thế nhường nhường im mồm đang ép đồ ấy nhường nhường à, rồi rồi giải thì Ê, ngừng đam ngừng rồi ngừng rồi ngừng rồi ngừng rồi thấy mất đam không thấy mất đam không im mồm đang lên đồ ngừng rồi mà lo gì ngừng đam là biết liền siêu phẩm rồi anh em ở đây không siêu phẩm anh em đây chứ anh em đâu anh em cho anh đập một tí mới một hai phát được đi đúng rồi em chịu nó hai cái nữa rồi Tương Dương bán ngựa anh ơi trời ơi má con này lâu quá đồ sát năm động luôn mấy con trên đàm này chết luôn ba con hợp kim em áo vải nên dạ dạ dạ anh à, tình anh em lấy lệnh bài anh nãy giờ anh nói à, ok dạ anh cả rồi đã tới đây tình anh em đâu bỏ Ủa, con này vẫn là là con của anh 333 nha. Của anh kia chưa chưa chưa mở nha. Anh HN thằng lửa chưa mở nha. HL thằng mửa thằng lửa nó chưa mở nha. Cái này của 333 nha anh em. Thằng này là anh em đang uh, đi uh, ờ, bóp này anh uh, ờ, Phi Long à. HN thằng lửa tuần sâu này. HN thằng lửa tuần sâu nha. Để anh chạy anh đổi may mắn tống kim cho anh em thêm vài tôn nữa. Anh đổi anh ơi hết rồi. Còn có 10 phút rồi. À này trai ơi lấm đồ này anh chia một nghìn cái xu ra cho ba con này nó cắt tiếp nhỉ <laughs> cũng hợp lý cũng chia ra ờ thằng đứa chưa thả đúng rồi đã lên 150 ờ, lên 120 rồi mà ờ, ờ, ờ đợi xem đợi anh em đánh nốt đi rồi thằng đứa chưa thả tứ tướng con trăm trăm cái nó nút đi ba ba ba nó nhận này ba ba ba ba con cuối rồi ba nhân phẩm ba ba nhân phẩm à hai cho truyền kim ba ba này dây chuyền nhân phẩm hơi cao đấy trời ơi kháng ừ, cả đâu trời Ui, khán tất cả đâu. Mắt mình đấy, mắt mình đấy. Trời. Đâu rồi. Rồi, đâu rồi. À, nghiệp bộ. ra siêu phẩm nào chưa em? Chưa anh ơi. Giờ tầm này nãy giờ chưa ra siêu phẩm nào anh à? Trời, kim năm dòng không luôn nè. Nhận kháng hộ 25 và chót 20 thôi. Lực cao. Rồi, giờ đến anh ờ, HN thằng lửa này. Ba và thằng lo 25 chưa có siêu phẩm. HN thằng lửa nha ừ. cả năng tầm này ta lập mọi lực xem mọi mọi lực bởi bot đài anh ơi À bot đài nhỉ Ừ ba bot đài nữa, ba bot đài nữa À đây, anh, ở đây chơi cắn cắn cắn luôn ba con này đúng không? Ai, anh em tâm thánh cùng anh em cây cùng ba con nữa à? Đâu anh anh cắn luôn cho 300 300 cái luôn. Rồi. Điểm này anh gì anh cắn 100 cái cho anh xe nữa quá ta. Đúng rồi, chia ra, chia ra, chia ra cái này. chia ra dùng anh này này. Kiểu này đang tới sáng chưa xong luôn nè ok ok Tôi thì khải nó sợ kìa mà. ta là đánh tới chán luôn anh em ạ nói như đánh thì thoải mái như vậy đâu à, mấy giờ đánh rồi anh ơi anh ơi đợi đợi đợi đợi khải tí anh ơi đâu đang, đang chỉnh con ờ, thử thi rồi đó. sợ mẹ luôn đánh đi thoải mái miễn sao có sản phẩm là được thoải mái anh ơi ai anh anh đang lập vào ba áp rồi đấy Đàm thánh uh, sáu chục vàng nha à, anh đang lập ba áp rồi cho mọi người ok à, ờ, Đàm thánh ok rồi bây giờ anh ơi giờ giờ giờ giờ em em giờ em anh em mình nhưng mà giờ không có ờ, nếu mà ra lệnh bài bóp được đâu ở tiền dạng bỏ đâu mà đâu thôi bỏ đi bỏ đi à, nhặt đồ này có thể thấy có thể thấy nha em đang con chính em thể thấy nha thể nhận đâu nhận đấy nhận đâu nhận đâu có một nhẫn này một ngọc bội này đây trời ơi của anh à, hắn nào thằng lửa ra anh ơi nhẫn là thử đấy hắn nào thằng lửa đâu ra anh đúng tam thánh nó ra viên lục thủy tinh rồi sướng thế làm trăm ba mươi sinh lực một lực làm trăm hai mươi kháng đôi 11 rồi hết dạ, kháng tất cả rồi giờ còn tròn 40 giờ kháng hỏa 25 giờ tròn oh. 40 và kháng họ 25 rồi, cãi ơi anh anh quên quan rồi. dạng của cho em ok anh ơi sao các bạn không sao đây đây đây kháng đôi 28 này ngon này anh quên quan tiền dạng như thế nào sáu chục bạn thôi này cứ từ từ ờ, tới ta, ta thánh thì lấy đi lấy cho anh mượn luôn dạ như vậy như vậy cô anh bao nhiêu cái gì hai cái thì nhiều hết đấy nhiều phết đấy 520 anh, anh đang thử mở em sẽ lấy cho anh bắt đầu khoảng 300 bạc Trời 530 nữa Đâu 30 Nhắn cuối cùng này Anh mở cái con này mà Trời ơi cái nhắn đủ xanh 20 ta Không có chiến lực nỗ lực cao Trời cái, cái, cái này chuyển lên vòng 2 là đẹp luôn anh anh cây Trời cái nhắn Đâu của, của thằng nửa mà Ừ của thằng nửa sao nếu chuyển vòng 2 Vòng 2 là ngon luôn Vòng 2 là ngon luôn á Anh em ơi mở dương ra huyền tinh nhá Trời ơi nhắn đẹp rồi này ừ, ra huyền tinh dạ, dạ, à, à hai con dạ. cuối này là của cây nha ak ơi ông anh lộn lộn hai con này của anh tâm thánh này nha đừng đừng nói của anh của anh còn tâm thánh hai con này rồi còn của năm con kia là của ông tình anh em rồi ok xong chốt chốt nha có khi nào đồ đánh cả ba mình đá của ông tình ông em anh em ông lùm siêu phẩm không ờ con luôn đi anh ờ, con sao con sao thả lần năm con đúng rồi con sao thả lần năm con rồi thứ yên phụ đam em ơi hello tiếng em ơi đéo ra thì sẽ <laughs> ta vừa nuốt 300 cái này không ra gì luôn hả ra được uh, nó tính cho bao nhiêu cái mình vào 300 cái được, được bốn cái lệnh bài này nè đừng đừng em em mở thêm hai con nữa mà thôi em em, em, em. cho ra đặc biệt chứ không cho ra xanh nữa đâu ừ nhưng mà dạ, anh, anh được uh, ờ, 10 viên thủy tinh uh... rồi đừng độ được 10 viên thủy tinh lấy ra cái lệnh bà bối xanh đánh rồi cánh cái bánh này mana này à còn cái bánh là cắn gì ai bật auto quá. rồi rồi giao dịch một trăm con nữa một trăm cái cho hạt xe thử nha anh em mình test nhân phẩm đặt xe mình đi trời quanh mana nhiều quá nó có đang nhặt ra, ra kia vứt anh em rồi nước một trăm cái thôi nhặt đồ nè lên gấp nhẫn này hai dây chuyền nè tiếp tục nè ra cái nhịp đầu anh ơi hả tí ra sản phẩm giờ chót à anh lên được hai cấp <laughs> tí ra sản phẩm giờ chót Hello 200 anh em đang xem ủng hộ Khải một like cho anh em ơi Anh em đang xem ngày không like anh em ờ, Ôi Hồ Kim Rồi anh em ơi 300 đưởng viên anh em ơi Tốc đây Viên có 3 viên Ờ, mở ra 10 viên thủy tinh như này Em mở ra được 3 viên Chờ Thiên Phụ Đăng đấy. đồ phố ăn ba hàng liên là còn còn mấy cái mấy mảnh là ghép được do chuyện này à Thằng liên đi Thằng liên thì tắm. A à, bảy ngon đấy đợi da này đây nè cái da sợi dây chuyền hai cả 19 là không ta nè còn xương Ơi thủy tinh ai ai mua anh Imon mua nữa không anh Imon ơi. Trời ơi nó không lên đàn rồi em ơi. Chớp quá anh em ơi, mưa bão sụp chớp quá. Từ từ từ. Bên này em cũng mưa không? ba anh anh ơi vừa vừa tương du bán ngựa luôn anh ơi vừa tương du bán ngựa luôn em có ba viên từ từ em đi mua mana trong đường môn ạ đủ xanh không thở phục hồi mana kịp không kịp phục hồi mana luôn đã đi mua thiếu mana là nó sấy không được cũng đường môn anh em ơi không sấy được hợp kim mình May mắn bên này còn uh, ờ, 5 phút hơn Ok Làm thêm đường máu đây vô bù ạ à. vô bù nè vô bù nè vô bù nè sống này à, anh em con này anh em cho em ngừng cái em đánh ban quát đại cả nha anh em có siêu phẩm ấy ừ. em thiệt anh em luôn á quốc ban quát đại cho anh em tất cả vô góc lách này nè em ơi không đánh phí nè rồi dứt này này ra ba con bốt đại nữa siêu phẩm ấy ok anh ta còn một thời ơi ngừng đam rồi đó lầm đồ lầm tiền em ơi lầm tiền này đường môn có xé nát con này nữa cái này là hai con tam thánh này hai con tam thánh này con tam thánh cầm vũ khí gì thế à? à này cầm cái chì phát sáng nè họ sát nội họ sát nội công cái cất mẹ đi mai nó phải ở đây nó đỡ mệt ừ ờ, các anh là quốc ba bất đại nói chung sang quốc đại quấn anh ơi ba cái ừ. gia truyền này sang quốc đại cứ đợi sang ba đại đi em quấn tiếp cho rồi trời ơi tâm thánh toàn ở chuyện nữ rồi anh ơi mic đi lành ơi anh ơi tâm thánh toàn ở chuyện nữ rồi kim này sức mạnh bốn vòng trời ơi năm vòng không có gì luôn thắng cả đâu hợp kim không là thắng cả đâu trời chúng là kháng cả chua đúng chua nha hôm qua là Sanjana cây được hai giây kháng cả bằng giây tám giây mười triệu luôn rồi biết rồi rồi tiếp tục năm con cuối cùng của anh uh, tình anh em đủ ông ra siêu phẩm nữa chịu luôn á hôm nay bơ tơ vô nha nay hồi nay bơ tơ vô lấy ờ, may mắn nha một hai ba bơ tơ cái gì à, bót ừ tránh này bán bơ tơ vô bơ tơ vô đây nuốt đây rồi kích ra đây đây đây bơ tơ vô bơ tơ vô bơ tơ này khoan khoan để em đi đổi tiếp may mắn cái bơ bơ lên nhẹ có có có anh có sẵn rồi đứng lại ừ, ừ. đứng lại đây điêu thuyền này đặt nào nữa đặt nào đam bót nữa nhanh em ơi nhanh cánh nhân đợi hết giờ này có sẵn rồi anh này quá tưởng này rồi còn hai phút đánh nhanh nữa mà năm cuối à, đang chóng mặt rồi đấy em chóng mặt lắm không hả? like nó chóng mặt luôn rồi <laughs> lên đồ lên đồ lên đồ em đang chờ siêu phẩm từ bốt đại rồi em ơi mấy này em đánh hên xui mà biết đâu được khả năng chờ siêu phẩm từ bốt đại nè mà rồi bị chết này này hai thố là em động nó phủ không nhanh anh em không không cần thiết luôn hai thố mà chọi anh em thấy máu lên có đại à có đại à không không này chưa anh ơi này đang uh, nem con cuối cùng của anh tình anh em biết siêu phẩm hay không đây rồi nhiệt độ Đâu? Đâu? chưa có mất em à? Đây nào. Trộn trộn trộn trộn. Tiếp tục con họ. Rồi anh em à, sang bốt đại vào vị trí đứng hết đây nè em ơi. Anh em sang sang bốt đại vào vị trí giúp cải nè em ơi. Dạ điều vâng. thiền bị lắc em ơi, điều thiền bị lắc em ơi. Điều thiền bị lắc em ơi. con con cô luôn xét này có săn được không? Được được được, anh chích con gấp luôn anh. Được, để anh cho bà. Được, Nếu thiền biển lắc nha. Con lông xếp anh phải à, mua ấn với cái cái cái cái, cái sao đầu nó mới đủ cái nè nha. Mà nhìn đến lúc nào con là gọi là ngôi sao. Ok anh ơi. <laughs> Đúng rồi, đánh tiếp chứ, sân bật đại đánh tiếp anh em. Đánh cái nào có siêu phẩm thôi anh em. Hôm nay đánh à, gần uh, gần 60 con rồi anh, hơn 60 con rồi. Anh vẫn còn đi à? Anh đang đợi ừ. anh đang lập mười áp rồi anh thôi đánh tiếp cho Ok ok, đánh tiếp luôn. ai <laughs> anh tình anh em đâu ra đây. Đây anh đây, đây. đây. Này vào trong này á. Đó, trời ơi làm giống gần một rương. Trời thấy chưa? Khá cả hai. <laughs> Khá cả hai, đậu dân. À. Thiếu số thiếu số không anh em, đậu dân. Trời ơi, cái chiên. Đẹp đẹp phong ca lấy cái này xài anh phong ca Không anh này cái xin được rồi. Đó, đủ giá trị đẹp bán lên. Cái này cái này cái này dùng cái kia thôi. Dạ. Đúng rồi. Ok, à, này đẹp g luôn này 1940 Xin được một lượng có có tất cả hai là sẽ có cái tất cả nữa nha đúng rồi ngày cộng 30 năm 49 13 20 rồi bốn nhà truyền cuối cùng đây rồi đây rồi đây rồi đây Trời rồi 530 à tiếp đây rồi hàng về trời ơi đủ rồi <laughs> mẹ đã khóc đủ <laughs> xanh <laughs> khóc luôn em đủ xanh rồi ông biết ông này ra siêu phẩm mà được hai thôi rồi ok giờ bắt đại anh em anh em vào chơi nhớ đây em ơi đây ok ờ đâu tất cả anh em vào motor này vô lại hết motor này em ơi vô cái hốc anh em đi rồi rồi trong cuối nữa Ôi, bờ tơ kia nóng được ta Đâu rồi, siêu phẩm đâu một này Rồi, ba bốt đại này Rồi, đâu rồi, từ đơn cuối đâu, được cái đó online chưa Vô ghép đi điều thiền ơi Giật cái tưng là được em ơi Giật cái tưng vô ghép em đứng Chứ thời em đứng lên ngoài à, qua được rồi, được rồi, được rồi Được chưa? Để được rồi Ok Khải thả này em ơi, ba con có rương này em ơi BT đi thiền anh Đi thiền hả? Đi thiền bơ tơ chưa? Vô bơ tơ này em Chưa, chưa rồi anh anh AK làm vô tên làm 20 triệu kinh nghiệm gì 60 triệu kinh nghiệm không, không, không, không được không được này hết rồi mất tiêu mất tiêu rồi hết rồi hết rồi hết rồi hết rồi anh này hết thôi cứ bắt tơ đi bắt tơ đi mình được sao anh rồi vô rồi lầm tiền lầm lúa không có hồi thể không có hồi mọc dạ. cờ em hên xui rồi bút đây anh cái kháng lôi vào anh giật nhanh bút rồi phun bù anh ơi Ủa thằng, thằng, thằng, thằng gì kia mà giúp giúp thằng thằng thằng thằng Bốt phun mồ á Phú đệ Mày đi ra ngay cái con thủy kéo xe kìa Rồi Bốt đại này em ơi Khải đang chờ đợi con này khá là lâu đây đứng rất là ngồi rồi kìa Rồi đang đánh bốt đại nha anh em ơi Đang, ơi, đang trông chờ vào bốt đại cái đất lương hồn kim một vái không anh em à Hay là đi tìm những cái nịch nữa đây Ôi con em ơi em nãy giờ à, 490 không hợp sẽ gọi đánh ai để anh cho này bút cho con ờ, kia À, đứng im chỗ chỗ con ngày mươi em bút được được anh ơi đứng chỗ ngày mươi em anh, anh, anh, anh, không, không có đường mồ không có con con con con hậu mọc nó đánh không có trúng đâu mà lo đuổi con hậu mọc nó đánh đi gơ rồi ok siêu pháo anh em ơi mình bắn nha khải ok cảm ơn anh phong vũ nha anh em đang ờ, hơn 200 anh em đang xem cho em một like ủng hộ cho anh em ơi bát này bát 39 mươi chín cho bang rồi nè nó chưa có gì hết hôm qua bắt 38 được rương hồng kim mở ra cái áo thiên băng <laughs> biết tối nay cái áo không rồi rồi trong chờ trong chờ ra cái đứa hồng kim về tết nhân phẩm rồi anh em ơi ra nhập bội lên nhạc rương kim không phải nãy giờ mình mình mình khui nó gần năm sáu chục con làm đài bớt đặc biệt rồi con này phải ra ba con này phải ra để là mình mồi đấy mồi á mồi á con này phải ra Ôi chết rồi không có con bot bot mập rồi hình xù hình này. qua hôm qua mới mới ừ, nó mới ừ. họ, họ rồi bạn ơi chuyển hở họ là em bút phun phun bùa á bút phun bù á. em đọc em phun bù. mà mở gương ra huyền tinh ra thấy mở gương ra huyền tinh ba đấy anh em thì ờ, mua mua nhẹ tay một tí Dùm tiền anh em ơi Mình bánh như hình Ok Quốc Anh Phạm nha Cảm ơn anh em nhiều nha Cố gắng anh em à Ban mình đen quá rồi Cố gắng kiếm cái rương gì đó cho ban anh em Rồi xanh này mới bón số 4 cũng mở ra ba cái rương một cái à, áo Ủa ông đón mở nhiều rương rồi, ông mua hết hả? Ba rương rồi. Ồ, ông đón một triệu đầu tư rồi chứ. Đó ảnh mở được thơ với chị mẫu là ngon với cái à, đai lưng bò đa anh đai lưng nhỏ đang ngon hay gì không ừ đây đang nhận kiếm thì bình thường đánh nữa ra kháng tất cả ok luôn em ơi tắt delay nói chuyện gì vậy hello waiter b nha khải tắt delay mà đặt đâu đi delay đâu nam đâu đi delay đâu delay ba mươi giây mà như bình thường mọi hôm thôi nam đâu có gì khác đâu nam như thường ngày thôi cố gắng tìm siêu phẩm ở vị trí này nè bất đặc biệt không siêu phẩm thì cái này sẽ có rương ai ai nhặt được rương ai kết thúc được rương người đó được năm sinh xu đúng rồi những anh em tham gia ở vị trí này à, ai có tham gia đánh bot nhấn phím một tí mỗi người 250 xu anh em ơi phát cho mỗi người 250 xu anh em ơi ai có tham gia đánh bot phím một lên đúng rồi ai nhặt được rương thì 500 xu đó còn lại là của ba anh em mình <laughs> không có vũ à không không cổ vũ à, không cổ vũ năm người đánh ok Ô, anh còn bát tối nay còn bát tối nay không đánh à tốt rồi đặt bốt đấy lâu quá ngủ cũng trốn rồi ok đến nào đến đấy ông ngủ khè trước đó, đó. khò khò khò trước đó nha phun bồ này phun bồ này trộn em thắng đánh ba con boss mà thấy máu g giật eo eo eo eo liền anh anh anh anh anh ném ít mana à? thiên cơ lệnh này thiên cơ lệnh đâu để, để em về lấy lấy em ném mana ra đây này có này có có thiên cơ lần này có thiên cơ lần này có đâu mấy anh em thì ra đâu rồi chưa bật auto ai làm hết đâu nhặt hết rồi ai nhặt hết rồi ai nhặt hết đâu không khỏi đi anh ơi em mana còn đời em mới muộn rương ngủ hoan ngọc là hòn thế, thế yên đánh không mất mana đâu anh còn vũ đệ hack thì tự về mua em đâu mất đâu mà nè, em nè, anh ít mana đây con con, con đôn hết rồi đây đây ừ. anh nhặt hết qua nhỉ thì mua đi anh ơi em thì con thấy yên em không tốn này cũng đừng mong em hút nữa không tốn rồi em đâu tốn đâu em chỉ sợ kim thôi sợ kim nó mới tốn rồi. nào thằng thằng thằng thằng vũ đệ này nhặt hết rồi phải em đói thế à em <laughs> mới vứt ra đây vũ đệ hết về mua đi cha Đó. ok rồi nha rồi rồi đùa đùa ba món siêu phẩm tại vị trí này đùa đùa đùa làm rương này Rương này Con này con thứ 12 sẽ ra rương Rương này nè. em xin cái rương, xin cái rương nào Xin cái rương anh em ơi Ok rồi Mana được rồi đấy Thế có rương để em lấy đường mòn em mở cho chị đường mòn nha ừ. <laughs> anh, anh, anh xin test ờ, test nhân phẩm nào mà em cứ mới mới chuyển đường môn anh anh chuyển đường môn luôn á à. tự nhiên mượn anh anh mở ra cái bộ đăng nhạc này ừ <laughs> <laughs> <laughs> ra rương hồn kim ra kiếm đăng nhạc không biết server này có ra kiếm không chưa thấy anh em ơi kiếm như là chỉ thi đấu này nọ mới có vũ khí thôi rương nè rương nè rương nè rương này anh em ơi này em ơi ơi bật cái, bật cái bạn tất cả nó nhìn cho nó đà mắt ơi anh em đang xem cho một like ủng hộ cho anh em ơi một đồ nè lụm bốn ô luôn nè có rừng luôn auto làm 4 ô luôn này đó tiền lộ tiền là luôn đặc biệt cái gì vậy tiếp tục này nhạc này gì khải chó không em trời ơi trời là những mớ đồ xanh này không oh, nào nào con cuối đấy con cuối con cuối con cuối đồ con cuối này mà Trời, dạ, đưa dạ, thùng dạ. rác không Dạ, à, có cái này à, anh em cho xe đi này 120 này Tổng rác không Có sao Hết mẹ mà là <laughs> Hết mẹ là Tổng rác không Rồi, ok, xuống những đồ Đồ có tên nào? Ai nhạc này? Tinh hồng bảo thạch kìa à, Lộc Thí Tinh Lục Thí Tinh uh, ờ, Tơ Ca Tinh hồng bảo thạch em ai mang mới có đường không rồi con cuối cùng rồi em ơi trời rác rác rác chờ cái rương anh em ơi rương rương con cuối cùng này cố gắng ra rương dùm cái nè em rương nào nó cũng cuối cùng nè mà con này con thứ 12 anh em con kia con vá đi đang chờ đợi con cuối cùng anh em ơi đây rồi đây rồi hồn kiếm nào Trời ơi, vào rừng xéo dông à, Đồ xanh dẫn ngày mai có nha anh em Anh em cố gắng ngày mai online đánh nha em Ngày mai có rương đấy Đồ, tối nay con thứ 12 mà chưa có rương nè em ơi Ngày mai, ngày mai anh em con ngày mai có nha anh em Năm con ngày mai giờ có lắm á nghe. Ừ, auto có luôn ấy. Anh anh anh em lên like đừng có nói gì không. nay đánh không có nha. Không nhưng mà nói con gì đâu này. Ừ. Ngày mai ngày mai cho ăn được rồi mình ăn rồi mình tranh thủ chưa ra mình đánh cũng được à, đúng rồi, mình, mình đánh luôn. đúng rồi hợp lý hợp lý sức lực này anh lái phòi này ơi anh Evan trắng anh Evan uh, xong anh em anh tầm khoảng 4 năm con ra đánh luôn chụp cuối nhặt cái thắt lưng ấy ngon này chụp quế phòi quá trời này nè một được một viên uh, lục thị tinh này này ơi đây giao dịch này rương sáu à- dòng à rương sáu dòng anh chón à, không em nhặt này đúng không đâu đâu rương sáu dòng nào nhặt đây rừng một cái sáu dòng chiếu cái bóng này kim em đăng ký cái video này kim nè ở đúng khí số dòng không thấy không thấy ai nhặt cái trời tôi đâu trong cuối đúng không đây thùng cuối kìa tôi cuối rồi giờ tôi dương nam giao dịch em ơi trời phôi này đa lưng này lưng ngon này rác này rồi rừng một khí số dòng là tiếp tục đấu giá lùm mở rương thôi đủ chiều mở cái kích rồi cây vải đáy cây giái luôn nè ai tự nhiên nam giao dịch boss em ơi ngược viên thị tân này dạ yeah, tương nhiên nam này sáng mai ăn được rồi á sáng mai ăn bót được rồi á là anh em ăn rồi chưa mở luôn anh em à đâu tính ra không có này em ơi à, con 12 mà chưa ra thương nam dịch bót này em ơi này bội làm thằng pháp làm chậm thì đa quá một cái tiên thảo lộ này một cái lục thủy tinh này hmm, hmm. còn gì nữa không rồi mong chờ vào rương mà không ra nên ba con tính ra hôm nay 12 rồi hôm trước nó 10 12 13 là có rồi rồi rương sáu dòng đâu anh tơ đâu dòng cuối ơi tài đâu tài đâu tài hậu giái đâu ừ giải à đây là cái đơn không này đâu phải đưa luôn này đây trên này này đây đây đây giao dịch đây đây đây giao dịch đây giờ tài ơi rồi bây giờ được rừng xấu rộng trời ơi mà nhiều loại đâu giá chứ được hơn, ờ, hơn gần hơn ba kim phát hết lên em luôn xong luôn cũng được anh phong ca được bao nhiêu cá này em quốc tiếp cho lâu anh ờ em vô hùng tán đâu giá đâu bạn lợi nhuận của anh em ấy vô hùng tán đi nem Ê, anh thông ca lấy hai nến luôn này anh ơi ờ, Hồi nãy có mấy người đánh boss này à, mít mít biết ok ok anh ạ năm người đánh boss nè 5 người phụ bot người 250 xu bỏ anh đi bỏ anh đi ok còn bốn người bỏ anh đi em tưởng đâu đưa dân đâu bọn đi vòng vòng vòng vòng ờ, năm người ok để em kẹp kẹp vô thành sáu người anh ơi anh không anh này á anh không điểm dâm <laughs> không điểm danh cười mất <laughs> ba cho năm mươi xu rồi em ơi đấu kìa em một viên thị tinh em ơi ai cần đấu đây em kèm viên tinh hồng kìa ai lấu đây lấy kìa ngoài đấu luôn em đấu đi em ngoài đấu ta viên thị tinh ba trăm năm mươi xu cũng đâu đấu ta không ai đấu mình đâu mình xô vô một tán đi nam này thất thu này mà thất thu này mà thất đâu cái đường nó cũng có thất đâu thất thu nếu mà mở ra vũ khí ngon thì bù lại đúng rồi ở trên 50 sâu đậu không ai chơi thì tin luôn ok chơi mình lấy nha nam lấy nha nam tin anh em 150 xu em chơi thì mình lấy một tinh hồng một thủy tinh rồi tiếp tục bốn bình uh, tiền thổ lộ 100 xu lên 10 xu lên em ơi trăm hai ít bốn nè ít bốn nè ít bốn ít bốn ít bốn nè em ơi thôi lên trăm rưỡi luôn đi đâu rồi không ai lên mình lên mình lấy luôn cắn anh như nào trăm không ai muốn đấu đâu ờ à, trăm ai muốn đấu lấy trăm rưỡi đây cho em có lương trăm rưỡi ít bốn à, ờ, trăm rưỡi chết lộn bốn cục anh em ơi bốn cục trăm rưỡi anh em ơi này phát đem hết rồi phôi đại lượng này cũng được này đại lượng này cho xíu lâm hay nào mang được này Rồi Trốn trăm rưỡi nè ngày lên trốn trăm rưỡi Rồi rưỡi vũ khí hai kim năm lên 100 xu lấy anh Phong ca ơi hai kim năm Lên đi anh hai kim năm anh em ơi Phong ca mất tiêu rồi hai kim năm cũng ai quýnh chưa quýnh cái ba kim mốt rồi mở ra tàu la bị đau quá nhân phẩm mở ngôi mở luôn thầy ờ anh xui mở luôn hai trăm năm chắc anh phong ca nhường anh rồi anh không vô phòng đấu luôn mà anh nghe mà anh không vô rồi đi mở luôn em ơi má ra cái gì đây hai trăm năm hai chưa chốt anh ơi từ từ <laughs> nhanh thế kiếm năm rồi. rồi chốt lòng ba đúng rồi chẳng là đâu khả lấy hết luôn nè hai kim năm một là tổng đấu giá được ờ, hai kim tám nữa nè hết số lẻ rồi tổng đấu giá hai kim tám nha rồi cái gì nhở à, hả khải, khải. sao nơi à, ờ, em, em em chụp anh cái cái hình anh top 2 anh em gửi cho anh cái thằng ad cái lô nó bảo hình này không được là sao là sao anh giờ ạc mình anh sao em chụp được anh lụm cái tấm không, không, không, không. em em em cập nhật đấy em cập nhật là xong mà à ấy là nó là cần hình cập nhật đó hả ờ ờ ờ đây này anh rồi phòng chống gió này anh ơi rồi đi mở rương này em ơi đấu giá được hai kim tám nha lên hoa sơn mở rương này em đấu lương này lương thứ tư rồi nè bóng sâu dầu chiều đang cái kích rồi nè thôi mình đỡ cái kích cho nó khỏi ra kích nha đây cái kích lên chì này đó kích này đó đem theo kích chì luôn đừng ra giùm tôi cái ờ, thấy là <laughs> có rồi nha cha cha cho kích chì nó chịu luôn á rồi kích chì nó chịu luôn á rồi để khui nó bóng này nọ xanh chín cho nó vui vẻ rồi bóng số giờ nỏ này xem vào chưa cái nỏ này mày <coughs> khui thôi ơi kiếm nữa Đậu xanh ma Đế sẽ chơi kiếm mà cho kiếm nữa Hai cây kiếm rồi đấy Trời hai cây thổ Má đều đầu Đi danh phong đi danh phong Anh có sẵn hai cây rồi Bữa có dương cây đó Trời hai cây thổ này mày chịu rồi chịu rồi kiếm này thổ luôn anh thổ luôn em ơi hai cái thổ má anh mở toàn nhiều đâu không này kim thổ trời xấu dòng má ảo thiệt sự rồi chịu anh em ơi đen chịu rồi biết sao vậy toàn rác toàn cấp 10 không có khó cấp 10 khó rồi hai kim tám được hai đi đồ xu nè mày nói cái kiếm này kim mình ngon rồi ừ, kiếm mà kim cũng được Má ra toàn hội gì đâu không Đen quá này mà Rồi anh em xem video bắt 29 này thì à, bắt 39 chứ Bắt 39 này đừng quên đỡ lại cho Khải một like chia sẻ cho Và cũng như là nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông bên cạnh để theo dõi những buổi livestream cũng như là những buổi up video từ uh, à, Senbot cũng như là mở rương từ kênh Khải nha em ơi Khải cảm ơn anh em rất nhiều nha Chúc anh em xem live vui vẻ nha